À, để chuẩn bị thì à, à, vào cuộc thì anh đang trong nhà cũng giống như mọi người ở cả cái chỗ chú thị là mình ghét lắm đâu. Vô, vô, à, dạ, dạ, vâng, vâng. Dạ. anh chị hôm nay rất là vui tự nhà anh ăn cơm tội thôi nhưng mà thấy ông thành còn dễ sợ cơm tối không có dữ dằn quá nên cảm ơn được ăn được nói rồi quay đem về à, năm 1995 thì gia đình định cư tại Hoa Kỳ có 6 người mà hôm nay à, đến tại hôm nay tổng cộng có đấy là ba gần hai ba mươi thành viên và bây giờ ăn tối phải xếp hàng để lấy đồ ăn à, ăn cái chuyện thì là xếp hàng để lấy đồ ăn chứ không dọn bàn như thế này cái dịp gần à, hết năm xin cầu à, chúc tất cả quý vị tất cả đều hạnh phúc và an lành thức ăn thì cũng đến sơ đây với con gà từ Việt Nam cái này rất vui à, đặc biệt cái này là mít biết cái này là tôm hùm tôm hùm là không có đắng sơ nha gà dạ, chiên có là miếng canh Vâng, à, dạ đặc biệt à, thích món tôm hùm thôi, nó món tôm hùm à, tuyệt vời nhất. Dạ. Chửi nhà, chửi nhà, chửi nhà. Ừ. cái món này là hình như là có bánh bèo đó, bánh bèo. Anh ờ, nặng chết dao lên đi gà vâng, có tô răm từ con con ra bây giờ dưới đây thế mới tặng là nó cũng biết được giới điều con cháu này Khoan đề bây, bây giờ à, trước tiên mình à, mình đi vòng à, con cháu sinh ra tại Hoa Kỳ nha uh, bây giờ ờ, có um, uh, Ngọc với Đạt uh, đang tới cái tuổi cặp kè mà chưa có ai hết thấy cô đơn vậy sợ không? À. Ngọc có rồi. không hiện hiện tại đang đang looking for <laughs> <laughs> chị em chị em <laughs> rồi bây giờ sinh ra tài mì mà nói tiếng việt được không nói tiếng việt nói tiếng việt nói tiếng việt chào đi con chào chào mọi người là dạ. Caroline lô ăn cho lẹt Không thực sự ờ, các cháu mà sinh ra tại ở đây rất là thiệt thà à, ông mẹ ông mẹ Việt Nam ờ, qua đây được là có niềm vui mà ờ, lâu ngày mới qua 6 tháng bây giờ nhớ Việt Nam là chuẩn bị về luôn quên mẹ rồi Thank you. Rồi chị Tuyết, ờ, chị Tuyết có nhiều người ở Việt Nam hỏi là sao không không nghe gì hết bây giờ sống tại Mỹ rồi đó đúng không? Mới đó cũng 5 năm rồi, nhanh dễ sợ luôn. Rồi. Rồi xin mời chú chú Long. Rồi. Đây đây chú, chú này không đặc biệt ờ, đặc biệt là lễ khách thành đạt ờ, rất là đẹp trai nhưng mà vẫn còn single chứ còn ai đó bây giờ ờ, ở Việt Nam có ai giới thiệu đang tìm kiếm một người dễ thương đồng cam cộng khổ Việt Nam ờ, có ai giới thiệu ờ, đang ờ, tìm kiếm một người dễ thương đồng cam cộng khổ mình ăn mình sao ăn mình đi à tới cái bây giờ sao cũng vậy Oh, last year, rồi rồi